Xin chào quý vị các bạn. À, không biết mọi người có nghe rõ không ạ? Nếu anh chị em nghe rõ hãy comment cho Dũng biết rằng là số 1 để chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ. Xem là thị trường hôm nay với việc mà giảm điểm liên tục trong hai phiên vừa qua thì chúng ta sẽ phản ứng và sẽ xử lý như thế nào? Hello, xin chào quý vị các bạn. anh chị em nghe rõ không ạ nếu nghe rõ comment số 1 ạ à, chúng ta biết rằng là khi mà thị trường á, sau quá trình giảm mạnh phần lớn khi mà chúng ta thấy giảm mạnh sau đó thì đa phần mọi người có thể có những khoản thua lỗ rất lớn nhưng việc quá trình hồi phục nhanh chóng khiến chúng ta gì ạ không tức là chúng ta sẽ gần như là không có có có vào kịp đúng không chúng ta sẽ không vào kịp những cái đợt mà khi mà thị trường bắt đầu quá trình tăng một cách nhanh chóng à, tuy nhiên thì sau một quá trình tích lũy tái tích lũy thì chúng ta thấy là phần lớn mọi người sẽ bắt đầu bình tĩnh và bắt đầu tham gia được nhiều hơn nên uh, có một cái điều mà Dũng nhận thấy đó là gì ạ à? khi mà thị trường bắt đầu hồi phục một đôi chút ạ, thì phần lớn phần lớn đa phần phần lớn tất cả các bạn đó là mua một cái tỷ trọng cao hơn và kỳ vọng lớn hơn bao nhiêu bạn đã mua một cái tỷ trọng cao hơn kỳ vọng lớn hơn trước đây thì có thể comment số 1 ạ tức là cái việc mà gì ạ sau khi thị trường á để chúng ta đầu tư và chúng ta có cái độ an toàn thì cái điều đầu tiên không phải là chúng ta mua bao nhiêu cổ phiếu mà điều đầu tiên là chúng ta cần phải có một khoảng lợi nhuận để làm bảo hiểm trước chứ không phải là bây giờ chúng ta lại mua một số tiền quá lớn quá gắng sức của chúng ta nên chính vì vậy thì cái việc mà khi mà chúng ta mua quá cái sức của chúng ta dẫn đến chỉ một cái đợt điều chỉnh ngắn là dẫn đến là toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta trước đây có thể có được hai ba năm mười phần trăm nhưng tuy nhiên lần này chúng ta kỳ vọng lớn hơn kỳ vọng lớn hơn kỳ vọng lớn hơn nên chúng ta bắt đầu đầu tư lớn hơn thậm chí là sử dụng margin cái điều này Dũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi ạ à. đầu tiên là các bạn phải hiểu rõ rằng chu kỳ thời điểm này tất cả những cái cổ phiếu đặc biệt là những cái cổ phiếu bất động sản nó cực kỳ rủi ro cái nhóm thứ hai tôi sẽ không mua Dũng lại nhắc lại tôi sẽ không mua nhóm cổ phiếu bất động sản thời điểm này bởi vì nó hình chữ V thì đó là Dũng đã loại bỏ tất cả các cổ phiếu bất động sản rồi ạ à. hôm qua có một chị chị đầu tư rất là lớn hơn 8 tỷ sau đó một khoản lỗ rất là lớn à, chị có nhờ Dũng là cơ cấu cho chị một loạt các cổ phiếu thì Diễm Dũng chị đến đến công ty của Dũng và Dũng có đọc cho chị phải cơ cấu ngay cơ cấu ngay vào thời điểm mà lúc đó cổ phiếu vẫn đang chưa có gì cả và chị có nói rằng là để hôm nay chị cơ cấu nhưng Dũng biết là chắc chắn là hôm nay họ chị không cơ cấu bởi vì thứ nhất là gì ạ họ đã gì ạ tại thời điểm mà Dũng nói rằng là cần phải bán cần phải thoát đi họ không bán mà chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên câu chuyện là gì ạ à, một bạn ở đây tôi muốn ờ, để cho chúng ta nhìn góc độ này chẳng hạn như bạn mua cổ phiếu Techcombank lỗ 7,6 phần trăm vậy 7 phần 6 phần trăm đấy thế thì chúng ta phải nhìn về góc độ như này nếu chúng ta không nhìn rõ từng góc độ thì dẫn đến là chúng ta gì ạ sẽ có thể thấy rằng là chúng ta sẽ không đo lường được à, Dũng sẽ có thể có một số các thông tin và hiện tại Dũng đây tức là khi mà Dũng có một cái bạn bạn chia sẻ bạn này thì là một cái bạn mà Dũng thấy là bao giờ bạn mua hơn cái số lượng Dũng đưa ra chẳng hạn khi mà Dũng bảo là mua khoảng độ 500 triệu thì bạn mua khoảng độ một tỷ một tỷ rưỡi thậm chí là hai ba tỷ tức là thường thì mua nhiều hơn ạ à. nhưng sau đó thì hôm nay tỷ lệ nó không thành công như ý muốn thì bạn rất là lo lắng sợ, sợ hãi câu chuyện ở đây này nếu chúng ta đang tập trung vào lo lắng nếu chúng ta đang tập trung vào sợ hãi nếu chúng ta đang tập trung vào mệt mỏi thì cái việc à, chúng ta sẽ đưa ra quyết định rất là sai lầm tai hại tệ hại trong cái phiên ngày mai hoặc là trong những phiên tới kể cả nó nó đúng hay nó sai thì việc tất cả quyết định mà trong cái tâm lý chúng ta gọi là lo lắng sợ hãi tệ hại thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ mắc phải khi mà Dũng bảo bạn ấy viết nhật ký phim hôm nay những cái việc mà gì ạ à, cái viết nhật ký ở đây nó không phải là cái cách mà Dũng mong muốn ở đây chúng ta thấy là họ đang tập trung vào những cái đau khổ họ đang tập trung vào những cái gì ạ cái cái mất tiền Dũng sẽ muốn nói các bạn là hôm nay dù là hôm nay thị trường có điều chỉnh ngày mai có lên ngày mai lên chúng ta lại vui ạ đúng không ngày mai lại vui và lúc này chúng ta đang gì ạ tiêu cực lúc này chúng ta đang gì ạ mất mát chúng ta đang sợ hãi chúng ta đang lo lắng và chúng ta không tìm ra cái nguyên nhân của mình nguyên nhân cái nguyên nhân nguyên nhân và nguyên nhân lý lý do tại sao hôm qua tôi có nói là các bạn ạ nếu các bạn mua cổ phiếu hôm nay giả sử như hôm qua đi ạ thì điều đầu tiên điều kiện đầu tiên để chúng ta mua và mua tỷ lệ bao nhiêu mua tỷ lệ bao nhiêu với là quan trọng mấy cả trong trường hợp mua là mua nó gì ạ nếu các bạn mua cổ phiếu Techcombank vào phiên hôm qua ok cái điều đó thực sự là rất tuyệt vời tuy nhiên thì ạ bạn mua tỷ lệ bao nhiêu 20 phần trăm trên gì ạ trên tổng cái số vốn bạn mua hay là mua 100 phần trăm cái đấy là cái quan trọng giả sử bạn có một tỷ đồng Dũng ví dụ là bạn chia chia thành 5 cổ phiếu đi ạ hay bốn cổ phiếu cho 5 cổ phiếu cho dễ đi ạ thì câu chuyện là hôm qua giả sử bạn mua Techcombank bạn mua với số vốn là gì ạ tương ứng là 200 triệu đồng 200 triệu đồng thì chúng ta cần phải mua bao nhiêu ạ mua bao nhiêu trong khoảng 200 triệu đồng bạn chỉ được phép mua 2 đến 30 phần trăm trong cái số vốn ban đầu của bạn là 200 triệu đồng chứ không phải là bạn mua số vốn là 500 triệu đồng trong 1 tỷ đồng bạn tham gia không biết là bạn đã nắm rõ điều này không ạ vì chúng ta không ghi rõ kế hoạch chúng ta mua hoặc là chúng ta ghi rõ kế hoạch nhưng chúng ta không làm theo kế hoạch nên chúng ta cũng sẽ bị thua lỗ Dũng nhấn mạnh là gì ạ đó là gì ạ Dũng có nói rằng thị trường nó đang có tín hiệu xấu vào nhóm cổ phiếu đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản trong đó những cái cổ phiếu như là cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng nếu trong trường hợp chia tách rất lớn Dũng sẽ không tham gia Thừa điều thứ hai là, là trong trường hợp chia tách lớn tức là nó chia tách nó thì chúng ta thấy là nó có một khoảng trống rất là nhiều đó là khoản lợi nhuận doanh lợi nhuận có thể bù đắp được khi mà nó chia tách nên chính vì vậy nếu bạn thấy rằng là việc mà cổ phiếu chia tách quá lớn hoặc là cổ phiếu mang tính đầu cơ năm ngoái nó giảm hơn một nó giảm nó lên bao nhiêu nó giảm hơn 50 phần trăm và hiểu ạ giảm hơn 50 phần trăm hoặc 6 70 phần trăm đó là những cái cổ phiếu bạn không tham gia ví dụ Dũng lại nói nói nếu bạn mua cổ phiếu L14 nó lên đến gì ạ à? hơn 400 điểm mà bây giờ nó về khoảng độ 40 điểm thì đây là cổ phiếu có vấn đề có vấn đề vấn đề ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nó mang tính đầu cơ cao nó mang tính gì ạ rác cao bởi vì việc mà gì ạ một cái cây LC cây OL người ta tạo ra chúng ta gọi là tạo ra tạo ra game để dụ dỗ nhà đầu tư mua vào vì cổ phiếu nó không có chất lượng nên nó giảm xuống đáy đáy của nó là gì ạ giá 40 nếu cổ phiếu có chất lượng nó chắc chắn nó không thể giảm giá 40 được nó vì nếu nó giảm giá 40 thì nó gì ạ à? nó rẻ và nhà đầu tư nhảy vào mua rất nhiều người sẽ nhảy vào mua bởi vì giá nó rẻ người ta sẽ mua vào người ta thâu tóm cổ phiếu nhưng vì cổ phiếu này là mang tính game nên gì ạ à? càng xuống người ta càng bán các bạn có hiểu rõ không ạ càng xuống thì bản thân chủ doanh nghiệp hội đồng quản trị những người nhà của họ đều bán ra hết vậy tại sao họ bảo là cổ phiếu tốt mà gì ạ à? người nhà của họ gia đình họ họ hàng họ người thân họ tất cả những điều đó họ bán ra chúng ta cũng thấy là cổ phiếu DG cổ phiếu này nó về 15 16 14 13 thì cả họ người ta vẫn bán ra chủ tịch hội đồng quản trị bán ra người nhà bán ra họ hàng bán hết ra thì làm gì mà nó gì ạ à, ra rẻ nữa tại vì nhà người ta bán ra hết rồi nếu nó tốt thì người ta sẽ bán bất động sản hay là bán một cái gì tài sản người ta để người ta mua vào trong khi đó thì à, họ bán một lượng lớn cổ phiếu ở trên đỉnh 80 90 thì lúc đó họ có rất nhiều tiền rồi đúng không các bạn hiểu rõ không ạ họ có rất nhiều tiền rồi tiền là vô cùng lớn rồi mà tại sao họ đến 14 13 họ không mua vào không biết là các bạn đã tỉnh ngộ ra cái điều này chưa thỉnh thoảng khi mà cổ phiếu mà nó hồi hồi này do thị trường chung nó hồi thì đây chính là những nhà đầu cơ những cái người đó những cái người mà trong trong cái cái nhóm thì chúng ta gọi làm game đó họ rất là hiểu nên họ kéo cổ phiếu lên họ kéo thẳng đứng hình chữ V lên và cuối cùng họ lại bán vào đầu chúng ta một lần nữa nên chúng ta thì à, thiệt đơm thiệt kép trong quá trình đầu tư vào nhóm cổ phiếu tăng và gì ạ à, tăng lên gì ạ à, bao nhiêu giảm về bấy nhiêu tăng bao nhiêu giảm về bấy nhiêu để chúng ta nhìn thấy tất cả cái điều này lý do tại sao Dũng lại nhắc một vài cổ phiếu như vậy bởi vì Dũng biết cái điều này Dũng muốn nhắc cho anh chị em thì nhiều anh chị em cứ bảo là tại sao cứ nhai đi nhai lại câu chuyện này nên các bạn thấy rằng là các bạn đầu tư thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm đặc biệt là lòng tham là chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt câu chuyện của ngày hôm nay Dũng biết rằng là hôm qua Dũng có nói với các bạn rằng các cổ phiếu ngân hàng biến động lớn các cổ phiếu chứng khoán biến động lớn là những cổ phiếu mà chúng ta có thể gì ạ thấy rằng là đang bị phân phối tuy nhiên thì ạ cái việc mà thị trường có điều chỉnh về đâu thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại bao nhiêu anh chị em là tất cả các công ty chứng khoán bảo thị trường tiếp tục giảm ạ nếu anh chị em thấy điều này thấy điều này thấy điều này thì có thể comment số 1 ạ nếu anh chị em thấy tất cả các công ty chứng khoán bảo giảm tiếp giảm tiếp và giảm tiếp đây chúng ta chưa nói về chúng ta nói về tâm lý thôi ạ chưa nói đúng hay sai nhá nói về tâm lý ạ nếu anh chị em thấy rằng là hay là nhận định thị trường mọi thứ nó đang giảm tiếp thì chúng ta comment số 1 còn ai mà nó sẽ tăng nó hồi phục comment số 2 đấy comment số 2 đấy thế thì bây giờ câu chuyện ở đây nếu bây giờ chúng nó giảm mà mai nó nó giảm nó giảm thật thì thông thường chúng ta bán ra đúng không ạ bán ra nhưng câu chuyện là gì ạ ngày khi nó hồi chúng ta không dám mua ngày kia nó hồi nữa không dám mua ngày kia nó hồi nữa thì chúng ta mua vào đúng không đấy chúng ta thấy đúng không ạ thế thì mọi người cứ nói là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu hôm qua dũng có nói là cổ phiếu gì ạ à? anh chị em có nhớ cổ phiếu gì không ạ à? bây giờ nó chưa giảm đâu có một cái cổ phiếu dũng nhắc lại hôm qua là cổ phiếu gì ạ à? các bạn có thể comment tại vì mỗi một lần Dũng muốn nhắc một vài cái tí nữa Dũng sẽ nói về nhật ký về góc nhìn ạ à. hôm qua Dũng có nói một cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu ạ nhắc một cổ phiếu Dũng không biết rằng là nó tốt hay xấu nhưng cái khả năng nó lên khả năng nó đi xa nữa rất là thấp nhưng Dũng đã có rất nhiều nhóm hiện tại đang khuyến nghị mua vào câu chuyện như thế thế thì câu, câu chuyện ở đây chúng ta thấy là có ai đã nhớ là PNG Novoland là cổ phiếu Dũng nhắc đi nhắc lại là phải bán ra ngay ở thời điểm nó 8 90 không thì à, nó sẽ rơi tự do đúng không phát đạt cũng tương tự như vậy PNG không biết là nó tốt hay xấu nhưng mà nó lên mà nó không có khối lượng nó lại bao cung thì không thể nào bao giờ đây chúng ta đó là rất hiếm khi nhá cái chi cái trường hợp mà để nó lên được thì trong 14 năm làm đầu tư của Dũng thì chưa có lần nào nó lên được cả đấy chưa có lần nào lên được nhưng nó khoảng 90 phần trăm là đứt thì theo bạn là gì ạ đây là quá trình tìm hiểu của Dũng ấy có thể nó sai nhá có thể nó sai tại vì bây giờ nói này nó rất rủi ro nhưng có thể sai vậy trong tất cả bạn đi tìm đi tìm tất cả cả thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, tìm hết mọi nơi thì nó gì ạ chưa có lần nào nó đúng à thì bây giờ các bạn có cố gắng để lấy một lại cố gắng là kìm là mong rằng nó sẽ ok không ạ cố gắng một lần bình thường là bây giờ chúng ta biết là tiềm năng năm 2000 gì ạ vài hôm nữa là người ta mua vàng rất nhiều mọi thứ rất nhiều nhưng rõ ràng là gì ạ cổ phiếu nó không có dòng tiền Đấy. mọi thứ chúng ta biết là tương lai rất tuyệt vời bởi vì người dân chúng ta càng ngày càng giàu thì mua vàng mua trang sức càng nhiều nên doanh thu lợi nhuận cổ phiếu đấy phải ngon đúng không chúng ta thường chúng ta phải phân tích như vậy không ạ nên rõ ràng là bây giờ chúng ta phải mua vào và mua vào thì kiểu gì cũng lãi chán hết nhưng tuy nhiên thì nếu chúng ta đang nghĩ về tương lai như vậy mà cổ phiếu thì không có dòng tiền kéo lên không có dòng tiền như vậy mà nó lại có một đợt phân phối sớm rất mạnh thì rõ ràng là chúng ta đấy là rủi ro đúng không các bạn thấy không các bạn có hiểu điều đấy không ạ thế thì ờ, để chúng ta chúng ta hiểu rõ hơn về chúng sẽ phân tích một cái mẫu hình thì bộ đồ riêng cho cổ cổ phiếu này để các bạn thấy rằng là ờ, chúng ta hiểu rõ rằng là rõ ràng là mọi thứ <clears throat> nó đều có có thể bán trước được biết trước được giống như là mà ờ, hôm qua thì có bạn bạn là à, tâm lý không tốt chẳng hạn thế thế thì thế nào là không tốt đúng không thế nào là không tốt Đấy, thế thì giống như là bây giờ thế thôi ờ, câu chuyện đây, đây béo là khỏe hay là gầy là khỏe chán thế béo là khỏe hay là gầy khỏe thì rõ ràng là mọi thứ chúng ta cần phải có tìm ra nguyên nhân gốc rễ cái gì nó tạo ra cái gì hôm trước thì uh, chúng ta thấy là một cổ phiếu ờ, ở sử hôm nay Hoàng Anh Gia Lai nhỉ thế theo các bạn hôm nay Hoàng Gia Lai nếu hôm trước lòng lẻo mà hôm nay sàn thì Hoàng Anh Gia Lai là gì ạ Hoàng Anh Gia Lai làm sao ạ hôm nay Hoàng Anh Gia Lai sàn đúng không anh em có đồng ý không ạ anh em có nhìn thấy Hoàng Anh Gia Lai hôm nay sàn không ạ thế chúng ta chỉ cần phân tích một cái là Hoàng Anh Gia Lai sàn hôm nay thì các bạn nghĩ cái gì về phim này ạ bạn nghĩ gì ạ Hoàng Anh Gia Lai hôm nay sàn thì bạn nghĩ gì bạn nghĩ gì Hoàng Anh Gia Lai nếu nó lỏng lẻo ở phía trên mà nó sàn thì nó là xấu rất xấu luôn nha rất xấu nên các bạn đang làm Dũng đưa ra thì chúng ta phải nghe hết là Dũng bảo là điều kiện gì ạ à? các bạn nhớ là Dũng kêu là nếu Hoàng Anh Gia Lai mà tăng thì nó phải có điều kiện gì nó có điều kiện gì ạ à? nó điều kiện là phải kéo nó phải kéo tăng rất mạnh vượt đây là test này nó phải kéo vượt mạnh ra vượt qua cái này mà nó không kéo được tại vì nó test test nhưng nó không thành công thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không mua chúng ta thấy rằng là Techcombank cái mà chúng ta đang bị mắc cái sai lầm lớn của số đông chúng ta anh chị biết là sai lầm gì không ạ cái điều đầu tiên sai lầm lớn là chúng ta cần phải hiểu là gì ạ thời điểm này nếu mà thị trường chung anh chị em nhá thị trường chung cái thị trường vn index ấy, vn 30 này nó không tăng mà cổ phiếu chúng ta tăng thì nó rủi ro không nhà mình hiểu không ạ cái thị trường chung á mà nó tăng nó phải đi kèm với gì ạ tại vì chúng ta đang nói là cổ phiếu dẫn đầu chẳng hạn cái cổ phiếu này dẫn đầu thì nó phải đi kèm dẫn đầu tăng đi lên và nó phải đi kèm gì ạ đi kèm gì ạ phải đi kèm với xu hướng tăng của thị trường chung để nó tạo ra một xu hướng mới thì lúc này là lúc mà chúng ta thấy nó an toàn còn bây giờ thị trường chung nó giảm mà cái này nó đòi tăng thì nó rất khó để chống lại thị trường và gần như là trong giai đoạn đi xuống thì gần như không thể chống lại trong giai đoạn đi xuống thì gần như không thể chống lại được nên chúng ta mua như vậy là chúng ta sẽ gặp vấn đề Vậy trong trường hợp để tránh trường hợp để tránh trường hợp chúng ta không mua được thì chúng ta cần phải làm gì ạ? À? Chúng ta mua bao nhiêu phần trăm? Dũng có nói rằng là anh chị em mua bao nhiêu phần trăm? Mua bao nhiêu phần trăm? Mua 20 có thể đến 30 phần trăm cái số vốn của bạn. Ví dụ bạn mua giả sử cái doanh mục của bạn là 200 triệu, bạn mua 20 phần trăm nếu lỗ 10% thì bạn lỗ bao nhiêu ạ? À? 10%. Bạn nghĩ là nếu bạn mua 20% bạn mua lỗ 10% thì bạn tương ứng bạn lỗ bao nhiêu tiền ạ? À? 10% trong 200 triệu. 10% ạ. À? Đúng không? 10% trong 20 triệu thì tương ứng 2%. 2%. Các bạn hiểu không ạ? 2%. Và nếu trong trường hợp nó không 20 triệu cao quá 10 bây chúng ta đơn này ví dụ nha các bạn chúng ta tính nhanh nhỉ bây giờ chúng ta nhá bây đầu tiên là chúng ta có 200 triệu trên một cổ phiếu đúng không và đồng ý không ạ chúng ta mua 200 triệu bây giờ chúng ta mua 20 phần trăm 20 phần trăm của 200 triệu nó là 40 triệu đúng không 40 triệu mà chúng ta lỗ 10 phần trăm là chúng ta lỗ có 40 triệu 4 triệu thôi 4 triệu thôi nên lúc này là lúc mà chúng ta không bị áp lực đúng không không bị áp lực thế bây giờ chúng ta đặt ra là trong trường hợp mà cổ phiếu Techcombank thị trường chung nó lên trần thì chúng ta làm gì ạ nếu chúng ta mua 20 chúng ta lỗ 4 triệu lỗ 10 nếu chúng ta lỗ 8 triệu là lỗ 20 thì chúng ta lỗ 8 triệu 8 triệu nó cũng còn rất là nhỏ so với gì ạ 200 triệu đúng không tức là cái tỷ lệ chúng ta lúc nào an toàn nhưng bây giờ chúng ta có một tư suy duy là càng giảm càng mua thì sao càng giảm càng mua thì sao nếu càng giảm càng mua thì gì ạ chúng ta gọi là trung bình giá xuống và số đông số đông trung bình giá xuống một là gì ạ phá sản hai là gì ạ mất hết Đấy. không phá sản cũng mất hết nên các bạn chú bạn phải nhớ cái điều này chả ai người ta đầu tư trung bình giá xuống đâu tại vì nếu đầu tư trung bình giá xuống chu kỳ này là chu kỳ gì ạ nó còn ngon nó còn có hồi chu kỳ khác thì ạ cháy luôn tài khoản nên các bạn tuyệt đối không được điệp được phép á, mua trung bình giá xuống trừ khi các bạn là quỹ là gì ạ là các quỹ có thể thâu tóm hoặc sát nhập cổ phiếu thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý thế thì ở đây chúng ta lại quay trở lại câu chuyện này câu chuyện này bạn phải nhớ rằng là thị trường chung là số 1 thị trường chung là số 1 nếu thị trường chung tăng cùng với cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu tăng ok còn thị trường chung không tăng mà chúng ta gì ạ à, ép nó phải gì ạ à, theo cái của chúng ta thì nhiều lúc chúng ta sẽ gặp rủi ro vậy chúng ta sẽ nói là vậy trong trường hợp chúng ta làm như nào để không theo thị trường chung nếu cổ phiếu của bạn nó bước vào một trend tăng như thế này đấy nó bước vào một trend tăng như thế này hay là thị trường chung của chúng ta bước vào trend tăng này thì cổ phiếu của bạn bạn có thể mua bất chấp ở trong dạng trend tăng còn trong trường hợp chúng ta cổ phiếu của chúng ta đang ở trong một cái sóng hồi thì chúng ta cần phải đợi xác nhận của sóng hồi trước khi và nó bước vào một chu kỳ lớn hơn chúng ta là chu kỳ xu hướng chính của một thị trường bây cổ phiếu nếu mà chúng ta nhìn mấy cổ phiếu này về góc độ nào đó chúng ta phải nói thật là đây là cổ phiếu đây là điểm mua đây là điểm mua khi mà cổ phiếu có dấu hiệu điểm mua như này nhưng thị trường không đạt thì rõ ràng chúng ta thấy rằng thị trường giảm quan trọng là sau khi nó giảm này thì thường là gì ạ à? nó sẽ có một phiên bứt phá mạnh vào phiên sau đây chúng ta gọi là phiên squat tuy nhiên thì cái việc mà nó giảm mạnh hơn khối lượng lớn hơn đặc biệt là nếu chúng ta để ý một chút thì đây chúng ta gọi là nếu cổ phiếu giảm xuyên thủng SMA bao nhiêu ạ à? 20 thì đây nó là rất là rủi ro Tuy nhiên thì hiện tại nó đang có dấu hiệu chớm SMA 20 trong trường hợp cổ phiếu này giả hạn như thế nếu trường hợp cổ phiếu có dấu hiệu giảm tiếp thì thôi nếu anh chị em nào nắm giữ ngày mai là cổ phiếu về tốt nhất là chúng ta có thể thoát còn trường hợp thứ hai cũng chúng ta phải thoát đó là nó hồi nó hồi với khối lượng yếu nó hồi mà yếu thì cũng thoát ngay bởi vì đây chính là gì ạ cái cổ phiếu này thay vì lên đây nó phải tái tiêu lũy thì nó không tái tiêu lũy mà nó bị phân phối nha nó không tái tích lũy bị phân phối nên tất cả nếu nó hồi khối lượng yếu thì chúng ta thoát trường hợp mà chúng ta cần phải có rõ ràng đó là gì ạ khối lượng lớn khối lượng lớn và gia tăng mạnh trần càng tốt nhưng tuyệt đối sẽ không mua ở đây nha trần thì tốt và chúng ta sẽ không mua ở đây và tiếp tục giữ để khi nào nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái nến này lúc đấy chúng ta mua lại các bạn có hiểu rõ không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là một số các bạn viết nhật ký thì các bạn cần phải rõ rằng là hôm nay các bạn viết là các bạn mua cái gì ạ nếu nhật ký nó phải có trong cái nhật ký cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có gì ạ có kế hoạch mua bán giá hạn mua bao nhiêu bán bao nhiêu sau đó về chúng ta gì ạ lỗ bao nhiêu và lý do tại sao lỗ còn ở hôm đây hôm nay là gì ạ à? một bạn bạn nói rằng bạn chỉ thử nói tập trung vào đau đớn thôi tập trung vào gì ạ à? lỗ em mất phương hướng em thế nọ thế kia thì ở đây nó sẽ gì ạ à? rất nguy hiểm bởi vì lúc này chúng ta gì ạ à? lúc này chúng ta lại mất niềm tin vào chính chúng ta cái quan trọng là không phải gì ạ à? thời điểm này có những người ta người ta lỗ đến 4 5 triệu thậm chí là 5 tỷ nhiều hơn như vậy thì người ta vẫn đi tìm cái giải pháp để người ta thành công để người ta có thể thay đổi trong khi đó gì ạ à? mình mới gì ạ à? tham gia vào mình mua được gì ạ à? nhịp đầu thành công nhịp hai thành công nhịp ba là mình chơi tất tay ạ các bạn thấy không ạ nhịp đầu bắt đầu thành công nhịp hai bắt đầu có chút thành công rồi thì nhịp ba là chơi tất tay và đầu tư một con số tiền rất lớn nên cái này là cái mà chúng ta cần phải hiểu đơn giản là thường là những cái gì ạ con cá to là nó ở nó đầu tiên nó phải con cá to con cá con cá bé là con cá cuối cùng và thậm chí là con cá đấy thường là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thì bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái cổ phiếu để chúng ta có thể nhìn nhận thế thì trước khi mà các bạn đến cái phần tiếp theo Dũng nói nói để cho bạn hiểu rõ được thì đầu tiên các bạn phải rõ này bây giờ chúng ta này đừng có tập trung vào cái mất tiền hay là tập trung vào thua lỗ tập trung vào người nhà sẽ oán trách hay là chồng không yêu vợ không yêu tất cả cái điều này là cái điều mà nếu mà nói mà khách nói mà mang tính chất là trong lớp của Dũng thì chắc là Dũng sẽ có những cái lời lẽ nó có thể để cho phá hủy cái mô thức cũ ạ nhưng ở đây Dũng nói rằng là nếu bạn tiếp tục nghĩ tư duy như vậy thì cái việc mà chúng ta lại tất tiếp mất tiền bởi vì hấp dẫn chúng ta hấp dẫn vào sợ hãi chúng ta hấp dẫn vào đau khổ thì tiền nó không bao giờ đến với những người mà sợ hãi tiền nó không đến với những người đau khổ tiền nó không đến với người lo lắng ai nó lo lắng sợ hãi đau khổ bởi để tiền nó đến từ sự vui vẻ bình an và hạnh phúc nên ở đây chúng ta vậy để làm sao để chúng ta vui vẻ bình an hạnh phúc cái điều đầu tiên là chúng ta học bài học gì sau vụ này chúng ta học được bài học gì đúng không học bài học gì ạ học bài học gì trong cái đợt này nếu mà Dũng bị sai Dũng thể một là gì ạ tôi chưa đợi thị trường chung xác nhận mà tôi đã mua trước rồi thì tôi đã sai một cái bài học đó là tôi mua sớm hơn thì tôi sẽ viết ra thứ hai là gì ạ có thể sai đó là gì ạ tôi mua số lượng lớn hơn số cổ phiếu chúng tôi đã lớn hơn số cổ phiếu mà tôi có thay vì tôi mua một cổ phiếu thì tôi mua ba cổ phiếu bởi vì tôi nghĩ rằng là ba cổ phiếu nó đang tốt ạ nên ở đây chúng ta là cái sai thứ ba là gì tôi chưa thấy là cổ phiếu hoàn thành mẫu hình mà tôi đã mua rồi ạ vậy nếu các bạn nào bao nhiêu bạn biết mẫu hình thì comment số 1 ạ nếu các bạn hiểu rõ về mẫu hình mô hình vai đầu vai mô hình nền trên nền mô hình ờ, tách tay cầm mô hình biên độ thu hẹp mẫu hình ờ, DRS mẫu hình tóm lại hàng rất nhiều mô hình nếu các bạn biết mô hình thì comment số 1 vậy bao nhiêu bạn là thấy là khi mà cổ phiếu chưa thành mẫu hình mà các bạn mua chưa chưa hoàn thành các bạn mua thì phần lớn các bạn sai và thua lỗ thì comment số 2 tức là khi cổ phiếu nó chưa hoàn thành mô hình bạn mua trước bởi vì bạn khôn hơn khôn hơn big boy thế thì bây tất cả số đông chúng ta đều khôn hơn nhà tạo lập ai cũng muốn khôn hơn nhà tạo lập ai cũng muốn khôn hơn big boy thì rõ ràng là gì ạ chúng ta phải trả giá bởi big boy sẽ rũ bỏ đúng không thế thì đấy là cái mà chúng ta có thể thấy là cái điều này thế thì ở đây chúng ta sẽ là về góc độ nào đó bây Dũng có một cái lời nói như này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta lại vui như Tết ạ đầu tư dài hạn đi năm 2024 Việt Nam trở thành nước mới nổi đúng không thì chia trang trở thành nước mới nổi nên là tất cả cổ phiếu dù là Techcombank dù là SI kiểu gì nó cũng lên vượt con số này nên không phải nghĩ nữa nếu nó có giảm nữa kệ nó thế là không phải nghĩ gì cả thế là cảm giác là tự nhiên an lành bình an đúng không ạ anh chị em có thấy không ạ nếu anh chị em thấy thế thì comment số 3 tức là nếu chúng ta đưa ra một cái góc nhìn khác tư duy khác tư tưởng khác tôi lượng nó giảm thì thôi để sang năm sang năm nữa kiểu gì nó ngon thế thì khi mà phân tích như vậy rất là vui đúng không bởi vì để để dài hạn thì không quan tâm thấy nó nó nữa tắt bảng điện tử đi ngủ vậy thế thì đấy là cái mà uh, rõ ràng là cái tư duy nó sẽ có thể mỗi chúng ta tư duy nhưng với Dũng thì điều này sẽ không làm vậy thị trường nó xấu thì nó là xấu và chúng ta cần phải thoát ra nếu chúng ta lỗ 4 phần trăm đúng không lỗ 4 phần trăm thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ bốn phần trăm đúng không anh chị em lỗ 4 phần trăm thì chúng ta có thể cắt và chúng ta có thể lấy lại rất nhanh nhưng nếu chúng ta lỗ 10 phần trăm thì rõ ràng lấy lại rất là khó 20 phần trăm rất là khó nếu các bạn thấy rằng là bao nhiêu năm nữa bao nhiêu nghìn năm nữa thì chúng ta mới gì ạ cổ phiếu mới quay trở lại đỉnh 100 giống như DG không bao giờ có các bạn nhé DG để lên đến 100 gần như sẽ không bao giờ có các bạn cứ có Dũng có bạn ở đây ngày xưa các bạn biết là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu FPT phải mất hơn 10 năm cổ phiếu này mới quay lại đỉnh cũ cổ phiếu SHB cũng phải mất hơn 10 năm cổ phiếu quay lại cũ và chúng ta biết rằng là rất nhiều các cổ phiếu sau khi tăng đỉnh thì rõ phải mất rất nhiều năm thậm chí có những cổ phiếu không bao giờ quay trở đỉnh cũ cái lý do tại sao chúng ta lại cứ mua cổ phiếu mà mong rằng nó sẽ vượt đỉnh cũ và nó quay trở lại đỉnh cũ cái điều này nó sẽ không bao có đấy thế thì câu hỏi là gì ạ khi mà bạn bay 3 tỷ thì bạn có thể chia sẻ xem là cái lý do nguyên nhân lý do tại sao mà bạn bị thua lỗ có rất nhiều lý do một là chúng ta gì ạ nghe theo mách nước của chuyên gia chẳng thế tại sao chúng ta nghe mách nước của chuyên gia thì chúng ta bị thua lỗ bởi vì chúng ta biết rằng là thường là chúng ta cũng chẳng biết rằng là chuyên gia nói gì à chúng ta hiểu chả hiểu chúng ta chỉ không hiểu là quát là gì không hiểu nó là gì ạ à. nên chúng ta nghe chúng ta tin và chúng ta chúng ta nghe nhưng cái hành vi bảo vệ chúng ta bảo vệ chúng ta là cắt lót chúng ta sẽ không cắt đúng không đúng không không cắt bởi vì chúng ta tin vào chuyên gia nên chúng ta không hiểu là khi nào chúng ta sai khi nào chúng ta cần phải thoát ra nhưng chuyên gia bảo chúng ta đầu tư dài hạn chuyên gia bảo chúng ta nắm giữ cổ phiếu dài hạn giống như dũng lần trước á dũng đầu tư dài hạn nên rõ ràng là năm 2009 thì uh, lúc đấy lúc mua thì các chuyên gia bảo gì ạ lãi hơn 100 phần trăm rồi nhưng chuyên hỏi chuyên gia thì người ta bảo là đầu tư dài hạn đi thế là khi đầu tư dài hạn thì toàn bộ lãi của mình biến mất thậm chí là âm ở vốn đấy thì, thì đấy là cái lần đầu tiên mình mắc phải chuyên gia nó rất là nguy hiểm hoặc là chúng ta biết rằng các chuyên gia như hôm trước các bạn thấy là chuyên gia đây ạ đây cổ phiếu uh, ờ, TGG chuyên gia khuyên chúng ta mua vào nhưng cuối cuối cùng là chuyên gia bán ra đúng không chuyên gia khuyên chúng ta mua vào xong chúng ta trong đó khuyên ra bán ra còn chúng ta nhìn thấy là chuyên gia gì ạ có nhiều chuyên gia chúng ta L14 thì tại sao người ta bảo là người ta vừa rồi người ta bán ra rẻ như thế mà tại sao người nhà của của chuyên gia lại bán ra bây giờ cổ phiếu L14 các bạn biết nó giá bao nhiêu mà chúng ta xem trên AMI đi Fahan đi tại sao người nhà họ lại bán ra đấy nhẽ nó phải lên 500 600 cơ mà tại sao người nhà lại bán ra thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta có nên chuyên phải có kiến thức cần phải có hiểu biết thì chúng ta mới tin được có tin được ai không thì đấy chúng ta cần phải hiểu rồi cái sai lầm đầu tiên là các bạn nghe mà bạn không biết lý do tại sao bạn sai đúng không sai lầm thứ hai là bạn biết rằng là gì ạ khi mà thị trường á khi mà thị trường người ta đang hút tiền về đúng không hút tiền về đúng không hút tiền về tức là bây giờ nhà nước đang hút tiền về giả sử như là tỷ giá tăng thì ngân hàng nhà nước mang bán bán cái cái ngoại tệ ra là hút tiền về hoặc là không cho vay bất động sản là hút tiền về thì tại sao chúng ta cứ đi mua cổ phiếu tại sao chúng ta cứ gom cổ phiếu vào nghĩ nó rẻ thì Dũng thấy rằng là cái việc này là việc rất là là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán thì thực sự hôm qua Dũng gặp cái chị chị chị lên văn phòng Dũng thì Dũng thấy rằng là nếu mà hỏi câu hỏi đấy nó rất buồn cười bởi vì gì ạ rõ ràng là khi mà hút tiền về thì tất cả các tổ chức tất cả các quỹ tất cả những ông mà đầu tư mà xanh sỏi giỏi nhất là ông bán ra thì chúng ta lại thấy rằng là đã thấy rằng hô hào để mua vào thì chúng ta đang thấy là chúng ta bị ngược đời làm đi ngược đời tức là chúng ta chúng ta là chống lại chống lại quy luật vũ trụ ấy tức là quy luật vũ trụ người ta đang gì ạ à? quy luật cung cầu người ta đã bán bán cổ phiếu mà bán ai bán á toàn tổ chức người ta bán ra rồi toàn big boy người ta bán rồi thì rõ ràng chúng ta lại nhảy vào chúng ta mua thế bảo làm sao mà chúng ta không thua lỗ được sau đó thì lúc đấy chúng ta khi mà dũng nói ra bán ra thì mọi người lại thấy là ô nó không không thể bởi vì cổ phiếu nó phải lên đến năm sáu trăm thì đấy là cái chúng ta cần phải biết là nguyên nhân nội không thế thì bây giờ chúng ta cũng phải xem thời điểm này nếu bây giờ thị trường nó rũ rũ đúng không thế thì nếu mà rũ thì chúng ta cắt bao nhiêu bạn bây giờ chúng ta bị vi phạm rũ thì chúng ta cắt ạ à? comment số 1 ạ à? chúng ta mua sai thì chúng ta cắt cắt thôi ạ à. và tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta sai để chúng ta khắc phục cho lần sao? các bạn cắt xong rồi mà nó hồi thì chúng ta mua lại nó dễ hơn rất nhiều còn nếu các bạn bị giảm sâu giảm sâu lỗ nhiều rồi mà sau đó chúng ta cắt là không cắt ở đâu càng giảm sâu là khả năng cắt là không thể càng giảm sâu thì chúng ta sẽ trở thành nhà đầu tư dài hạn thậm chí là trở thành nhà đầu cổ đông chiến lược của công ty có bao nhiêu bạn đã trở thành cổ đông chiến lược của cổ phiếu uh, IBC ạ đây cổ đông chiến lược IBC đấy thế thì nếu mà Dũng tin chắc là tất cả học viên của DBD mà nhìn vào cổ phiếu này là biết là chủ diễn chết đúng không bao anh chị em là học viên của DD là nhìn cổ phiếu IBC này, này là nhìn vào là biết chết ạ biết chắc chắn là phá sản ạ thì có thể biết ngay ạ anh chị em là nhìn thấy cổ phiếu BIC này đây là cổ phiếu này ạ. nhìn mà biết là kiểu gì phá sản chứ không phải là phân tích báo cáo tài chính làm gì cho nó mệt ạ không cần phải biết bởi vì cổ phiếu như này là gì ạ à? đang gì ạ à? nhà đầu tư có mua vào thì cũng mắc võng trên đỉnh ngọn cây rồi ạ à. đấy đây là cái cổ phiếu này các bạn nhìn thấy không ạ bạn nhìn rõ không ạ đây nó rõ như này làm sao mà cổ phiếu này lên được đây nhìn này nó lại rốt đấy nó là cổ phiếu rốt chứ là cổ phiếu gì đâu ai chả biết nên những cái cổ phiếu mà nó kéo lên thẳng đứng này thì là cách mà các bạn có thể thấy rằng là rất là rõ ràng có gom mạnh ATC cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu HAG thì nó giảm mạnh như này là hỏng rồi nha HAG giảm mạnh như này là hỏng đơn giản nó giảm mạnh là hỏng Thôi bây giờ chúng ta đừng có nghĩ nước ngoài hay nước nước trong gì nhỉ nó giảm mạnh này trừ khi này này nó sẽ có một kịch bản kịch bản này nó có thể xảy ra hồi đây là kịch bản hồi trần này sau đó tích lũy siết chặt năm sáu phiên thì lúc này bạn mua đấy bạn sẽ mua phiên này đây là kịch bản nó xảy ra không bao giờ mua phiên này không bao giờ mua phiên này phải mua phiên này đấy là kịch bản rồi hòa phát cũng tương tự như vậy bây giờ nó bán mua ở đây hôm nay vi phạm bạn cắt bao nhiêu bạn nếu bạn mua ở đây hôm nay vi phạm cắt ạ cái phiên này này nếu về góc độ nào đó nó đạt yêu cầu chưa ạ và phát nếu đạt yêu cầu chưa ạ nếu chúng ta nhìn vào góc độ này khối lượng nó chưa đạt nhưng có thể chúng ta mua sớm được tại vì phía trên này này là cái đỉnh mà nó chưa có sự xác nhận thì cái việc mà nó test lại là đương nhiên chúng ta biết rằng là nếu cổ phiếu test lại rõ ràng là về cơ bản thì khối lượng hai phiên này là lớn nhưng tuy nhiên là nếu cổ phiếu này hồi nó chưa hồi ngay được đâu ạ các bạn nhá nó chưa hồi ngay được bởi vì khối lượng lớn như này thì nó lên nó rất là khó lên ngay được nên chúng ta cũng không có gì cả vội vàng để mua ngay cổ phiếu này MB cũng tương tự như vậy bạn có thể mua ở đây nhưng về sai cắt tại vì rõ ràng là lý do này cái nền này nó ngắn nền nó rất là ngắn và cái sự xác nhận đấy nó cũng đủ nên chúng ta thấy là và cổ phiếu này hôm nay gì ạ à? nó đang chạm SMA20 vậy câu hỏi đặt ra là nếu cổ phiếu hồi bạn làm gì ạ à? hồi làm gì ạ à? nếu cổ phiếu hồi bạn làm gì ạ các bạn nhìn rõ màn hình không ạ hồi làm bạn làm gì ạ nếu cổ phiếu này hồi thì các bạn làm gì hồi bán tại vì thứ nhất là gì ạ hồi bán bởi vì thứ nhất là, là hồi nó phải tạo ra khối lượng lớn để vượt qua đây nhưng hôm nay giảm biên độ lớn rồi, nên chúng ta sẽ tạm là bán này trừ khi cái vùng của vn index này nếu giả sử vn index nó hồi thì nó cũng chưa lên ngay được nó sẽ hồi ngày mai nhiều khả năng nó hồi đấy Dũng nhiều khả năng nó hồi vậy nếu ngày mai nó có hồi thì cái việc đầu tiên các bạn nhìn thấy rằng là nó chưa thể đi lên ngay được mà trong trường hợp nó cần phải tái tích lũy Dũng có nói là một cái video cách đây mới hôm Dũng có nói rằng gì ạ cổ phiếu này nó tái tích lũy ở đây siết chặt trước khi xác nhận bạn chỉ mua khi nó xác nhận mà thôi còn đến bây giờ nó đang test nhưng quá trình test này khối lượng cao nó chưa phải là cao đột biến nhưng nó cao như này thì chúng ta sẽ gì ạ à, đợi nó hồi và kiểm tra lại xem là quá trình hồi nó diễn ra như thế nào để tính tiếp có một vài cổ phiếu chẳng hạn nó đang rút bỏ và nó kéo như này thì chúng ta gọi là tích cực nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải thời gian rõ thời gian nhiều hơn chúng ta cổ phiếu STB nó biến động mạnh nhưng nó kéo như này thì về cơ bản nó mang tính chất tích cực nhưng tuy nhiên chúng ta cũng cần nhiều thời gian hơn ở đây chúng ta chỉ cần nhìn rõ rằng thị trường à, đang đi ngang rũ bỏ khối lượng lớn những cái biên độ thì giảm không quá lớn biên độ cái biên độ giảm không quá lớn trong trường hợp hồi chúng ta là hồi thì cổ phiếu này có lẽ cũng cần phải test lại đây là những cái vùng vùng này trong trường hợp rồi nó phải test ít nhất một vài phiên và chỉ khi cái thị trường VN30 này VN Index này xác nhận xác nhận tức là xác nhận một xu hướng mới để tiếp đến vùng cao hơn là 250 250 thì lúc này là lúc mà chúng ta đầu tư an toàn hơn cái việc mà thị trường giảm đó là chuyện rất bình thường các bạn nhé đầu tư mà cổ phiếu mua không may nó bị giảm là chuyện rất bình thường nó không có gì gọi đấy cái quan trọng là gì ạ chúng ta bao giờ chúng ta mua nó lớn hơn cái số mà chúng ta chịu được cái sức tức là cái mua nó lớn hơn chẳng hạn nếu mà Dũng có một cái tài khoản chẳng hạn 200 triệu của một bạn nào đó thì giả sử Dũng có mua một cổ phiếu như Techcombank thì Dũng chỉ có mua gì ạ một nghìn nữa đấy một nghìn tại vì chia ra bằng ba thành cổ phiếu thì mua một nghìn cổ phiếu mà hôm nay nó giảm chính xác thì chỉ lỗ có hơn 2 triệu thì 2 triệu trên 200 triệu thì nó thực sự là an toàn và lúc đó mình đưa ra quyết định nó cực kỳ dễ ạ bao anh chị em là nếu chúng ta đầu tư một số lượng nhỏ thì cái việc mà cắt lót thực sự là an toàn ạ à. cắt thực sự là dễ ạ à. nếu anh chị em nào đã từng như vậy thì comment số 1 ạ à. đấy thế thì chúng ta thấy là chúng ta mua ở đây quan trọng là như này không phải là đúng hay sai mà quan trọng là khi mà chúng ta mua thì chúng ta đây là những cái mà các bạn để cho bạn nào chưa quen cái cách mua của DVD chẳng hạn chúng ta mua một cổ phiếu đây là cổ phiếu này chẳng hạn thế thì đây là điểm mua đây là điểm mua chúng ta sẽ không mua ở đây không mua ở đây không mua ở đây và chúng ta sẽ mua điểm này nên khi mà thị trường nó hồi này thì chúng ta cứ đợi nó đợi nó và chúng ta mua thêm điểm mua thứ hai chúng ta sẽ mua ở đây có thể mua xong cổ phiếu sẽ về và chúng ta có thể gì ạ phải cắt như một số trường hợp không phải cắt và sau đó cổ phiếu lên đây nếu trong trường hợp giải ngân tiếp thì chúng ta sẽ mua điểm ở đây Đấy, hoặc một số trường hợp chúng ta có thể mua ở đây điểm này đấy là cách DVD mua chúng ta sẽ gì ạ đây cho chúng ta lấy một cái ví dụ khác để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ạ à. chúng ta lấy một cổ phiếu như là CTR đi các bạn nhìn thấy ra thế thì ờ, CTR đây là quá trình mà đi lên như này thế thì nếu mà đi lên như này cả một vùng này có mua không ạ không Dũng sẽ mua khi một là quá trình mua sớm ở đây đây điểm mua sớm điểm thứ hai là mua ở đây mua xong có thể về đến đây này nếu nó vi phạm thì chúng nó cắt còn nếu không vi phạm thì chúng ta gì ạ à? không cắt thì chúng ta mua điểm quan trọng mua đây sau khi mua xong ở đây cổ phiếu nó sẽ rung lắc rất mạnh chúng ta sẽ không mua Tại vì nền tích lũy nó ngắn quá cái điểm này nó có bứt phá nhưng nó khối lượng nó không đạt khối lượng không đạt thì thường là nó có lên thì nó sẽ điều chỉnh các bạn nhé khối lượng không đạt nhưng tuy nhiên này sau khi điều chỉnh này rũ bỏ xong nó có quá trình siết chặt đây chúng ta mua đây không khối lượng đạt nhưng giá không đạt thì chúng ta lại mua ở đây đây là điểm mua nếu điểm mua này thì chúng ta thấy là khả năng bị lỗ ở đây này không may cổ phiếu giảm đây lỗ rất là ít cực kỳ ít ạ à. và chúng ta lại tiếp tục kéo lên nếu mua ở đây xong thì chúng ta một vài trường hợp thì chúng ta có thể mua thêm điểm này và sau khi cổ phiếu chạy nước rút nếu chạy nước rút mà biến động lớn chúng ta bán ra bán ra sau khi bán ra cổ phiếu mà nó quay trở lại nó siết chặt chúng ta lại mua lại thì đấy là cách và DVD mua DVD sẽ không bao giờ mua cổ phiếu trên quá trình giảm giá sẽ không bao giờ mua tại vì quá trình giảm giá này cổ phiếu nếu có lên may nó lên được thì nó cần thời gian tích lũy rất là dài tích lũy cực kỳ dài nên nó tích lũy dài thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ không có thể giữ được cái cổ phiếu tốt ạ à? tại vì sẽ có rất nhiều cổ phiếu tốt trong giai đoạn khác nhau hay là cổ phiếu như này PVS bạn thấy không ạ có một bạn hỏi thì giả sử như PVS đây là cổ phiếu PVS đây là quá trình rũ này thứ nhất lần này rũ thứ hai vậy PVS rũ thứ nhất rũ thứ hai thì cái việc mà cổ phiếu này hồi phục trong ờ, phiên ngày mai thì tỷ lệ thành công rất là cao nha tỷ lệ thành công rất là cao hồi phục khối lượng lớn tại vì nó rũ lần thứ nhất rồi nó rũ lần thứ hai rồi nếu cổ phiếu mà rũ cắt tất cả các đường trung bình động SMA 20 50 cắt xuống mà kéo lên thì đây là tín hiệu tích cực tuy nhiên để đảm bảo cho có độ chắc chắn ngày mai tăng mạnh chúng ta mua đơn giản thế thôi thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ tùy thuộc vào không DVD không phải là cổ phiếu DVD nhá anh bạn à, cái khai cổ phiếu này DVD à, chưa có cổ phiếu nào cả trên sàn DVD là rim big rim bạn nhá còn à, cổ phiếu DVD là cổ phiếu của một cái công ty gì đó đấy đây cho các bạn xem là cổ phiếu của DVD xem là nó như nào DVD cổ phiếu này là cổ phiếu bo cung nha bạn nha cổ phiếu bo cung cổ phiếu này à, thực sự là không có chất lượng đâu bạn nhìn cái, cái, cái cách đi của cổ phiếu này là nó không an toàn bạn nha, đi đi cổ phiếu này là không an toàn đấy cái khối lượng biến động như này là không an toàn nên tuyệt đối là đừng có mua cổ phiếu này Thì bây giờ chúng ta sẽ nói thật nhanh về cái thị trường hôm nay á. Ở thị trường ngày mai thông thường là khi mà số đông đây chúng chúng biết là khi mà số đông á người ta nói rằng là nó giảm tiếp thì nó sẽ hồi đấy là cái đầu đầu tiên à, tại vì cái điểm hôm nay á, khi mà nó giảm á, thì chúng ta cần phải xem là nếu trong trường hợp nó test lại test lại chúng ta gọi là kiểm tra test lại giả sử như hôm nay nếu kiểm tra test lại trên cái khung giờ thời thời gian thì có thể nhé test lại thì có thể thị trường đây đây là cái quá trình chúng ta nhìn thấy không ạ thị trường có thể là gì ạ có những cái nhịp hồi nhưng nếu mà hồi mà không tạo ra động lực thì chúng ta sẽ gì ạ không mua hoặc là thực ra mua lúc này chúng ta không mua đâu ạ chúng ta sẽ không mua lúc này gãy thì gãy nhưng thường sau khi gãy mà nó có hồi khối lượng lớn thì chúng ta gọi là rút bỏ còn nếu chúng ta là sách ao sách ao mà nó gì ạ check out mà nó hồi mà nó không có khối lượng thì chúng ta hãy bán ra nha hãy bán ra Đấy, đây là những cái quá trình mà hồi và đây nhá lên này nó rơi kiểu này thì bạn bán ra biến động lớn này hãy thoát ra BSR thì ở đây ờ, những cái cổ phiếu hôm trước nhìn như này là nó không an toàn nhá BSR không an toàn thế thì nó có một cái như này Dũng thường có một cái kinh nghiệm là nếu mà nhìn mà cổ phiếu của trong ngành của nó mà ờ, số đông của nó không tốt nhá số đông của nó không tốt thì mình sẽ không đầu tư từ số đông của ngành nó đang không ok lắm thì mình sẽ tạm thời đứng ngoài thì để chúng ta có lẽ là là gì ạ bắt đầu từ ngày mai Dũng sẽ cập nhật thường xuyên để cho các bạn nhé cập nhật thường xuyên cập nhật liên tục để các bạn có thể phân tích được đấy nhẽ trưa hôm nay thì Dũng đã phần cập nhật cho các bạn đấy nhưng ờ, để chúng ta nắm rõ hơn thì Dũng sẽ cập nhật thường xuyên nếu trường hợp ngày mai nó hồi yếu thế nào là yếu thế nào là khỏe thế nào là yếu thì các bạn để hiểu rõ được cái nào là quyền hoặc là thế nào là lòng lẻo thế nào là gì ạ lòng lẻo nếu một cổ phiếu lòng lẻo thì chúng ta không đầu tư nếu cổ phiếu mà hồi nó không chắc chắn chúng ta cũng không đầu tư nếu mà hồi khối lượng yếu mà các bạn đang có cổ phiếu các bạn bán ra còn trong trường hợp mà thị trường thời điểm này mà cái thị trường chung nó không xác nhận thì đây có thể là đỉnh nha thị trường chung mà nó không xác nhận thì đây có thể là đỉnh à, những cổ, cổ phiếu như là vừa rồi như là hình chữ V cổ phiếu hình chữ V thì Dũng sẽ tạm thời sẽ không đầu tư lúc này đấy như bạn hỏi SSS hình chữ V mình sẽ không đầu tư đấy thế thì tất cả cái điều này một lần nữa thì các bạn hiểu rõ cái tổng kết hôm nay muốn nói các bạn như sau khi các bạn đầu tư thì nó có một cái bài học đầu tiên là gì cần phải đầu tư nhỏ trước trước khi chúng ta đầu tư lớn tức là mua test nhỏ trước để quan sát trước khi đầu lớn cái, cái bài học thứ hai là gì ạ thị trường á, và cổ phiếu nó phải đồng thuận nếu thị trường chung mà nó không lên mà cổ phiếu bạn lên nhiều lúc nó không đồng thuận thì sau khi kết thúc chu kỳ nha thị trường chung nha thị trường chung vn index của vn 50 nó tăng thì cùng với cái cổ phiếu của mình là cổ phiếu dẫn đầu kéo vn index lên tức là cổ phiếu nào đó mạnh kéo vn index lên thì đó gọi là đồng thuận thì lúc này chúng ta mua ok còn nếu trong nhờ thị trường trung yếu mà cổ phiếu chúng ta tăng thì thường nó giống như phiên hôm qua tức là sau đó thì ạ thị trường trung giảm cổ phiếu tất cả nó giảm theo và đấy chính là hệ lụy của tất cả chúng ta sai lầm thứ ba nữa là gì ạ thông thường là chúng ta mua cổ phiếu lần một thành công lần hai thành công lần ba chúng ta gì ạ tất tay tổn thương số lớn và chính vì đầu tư số lớn nên như ạ chúng ta bắt đầu lo lắng sợ hãi và cái lo lắng sợ hãi là chúng ta đang tập trung vào lo lắng sợ hãi Đây đa phần mọi người tập trung vào lo lắng sợ hãi chứ không phải chúng ta tập trung vào cái gì ạ làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề ngày mai thế thay vì chúng ta đi tập trung vào giải quyết làm sao là ngày mai như nào cắt lót ra sao kế hoạch ra sao có nên mua hay có hồi có nắm giữ hay không thế thì ngày mai phải biết ngày mai là ngày mai hồi yếu bán thế bây giờ để để hồi yếu bán thì bán như nào bán nhỏ trước giả sử nó chúng ta có một một trăm nghìn thì chúng ta phải bán 100 đồng 100 cổ phiếu trước để bán nhỏ trước để chúng ta có vị thế bán có vị thế bán chứ không phải là mọi người cứ để target để chúng ta bán nhưng cuối cùng nó không hồi về target của chúng ta gì ạ nó hồi giả sử nó đang chúng ta mong muốn nó về 20 nó chỉ về 19 năm thôi thế thì chúng ta không bán cuối cùng nó giảm mạnh có ai đã từng như vậy không ạ chúng ta đầu tư chúng ta dựa vào target tức là chúng ta muốn rằng là nó phải lên đến giá bao nhiêu chúng nó mới bán hồi giá bao nhiêu chúng bán nó cuối cùng gì ạ chúng nó không bán được và tiếp tục là trở thành thu lỗ nặng nên ở đây chúng ta gì ạ bán nhỏ trước bán nhỏ trước bán cắt nhỏ trước nếu khối lượng nó nhỏ khối lượng nó hồi nhỏ thì chúng ta bán ra khối lượng nhỏ chúng ta bán ra cái điều thứ ba nữa là gì ạ điều thứ tư đó là chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ trong thời điểm này tất cả các cổ phiếu mà Dũng nhìn thấy đó là cổ phiếu bất động sản rất là yếu bất động sản yếu những cổ phiếu mà chia chia quá mức yếu thế thì nên nên chính vì vậy trong đầu tư trong đầu các bạn hỏi thực ra cũng không muốn trả lời nhưng vì các bạn đang là những người mà theo dõi kênh của Dũng và muốn giúp cho các bạn Dũng trả lời thôi Dũng nhắc đi lại nhóm bất động sản lúc này gì ạ nó chỉ là cái nhịp kéo lên để phân phối thôi nên lúc này là gì ạ nó không phải là gì nó đang thiếu vốn trầm trọng năm 2023 nên lúc này nó không thể tạo ra sóng được nó chỉ là nhân cơ hội để kéo lên để bắt đầu lại lùa gà vào và sau đó nó lại đạp cho chúng ta mất hết tiền bởi vì không có dòng tiền vào bất động sản là làm sao bất động sản lên được đây là cái gì nực cười nó giống như là các bạn thấy không là tiền nó đang hút ra khỏi ngân hàng bằng cách là gì ạ bơm bán vậy tệ ra không cho vay bất động sản thì chắc chắn thị trường mới xuống nhưng nhiều người lại nhảy vào mua vào tuy nhiên thời điểm này nó khác thời điểm này là gì ạ chúng ta biết rằng là rõ ràng là cái việc mà tỷ giá tiếp tục giảm Dũng nhìn thấy là tỷ giá tiếp tục giảm tức là tỷ giá tiếp tục giảm tức là cái đồng USD tiếp tục giảm có thể trong thời gian ngắn rồi nó tiếp tục giảm và khi nó giảm thì cái đầu tiên những chính sách mà ngân hàng nhà nước đưa ra đó là gì ạ nới dung tín dụng Dũng tin chắc là tới đây nó còn tiếp tục nới dung tín dụng cho những ngân hàng có uy tín cao cái điều thứ hai là nó còn về gì ạ khi nới dung tín dụng thì có một cái sản phẩm nữa mà có thể tạo ra cái tăng trưởng kinh tế giúp cho gì ạ công an việc làm cho nhiều nhà đầu tư có phải là người ta lại bơm tiền vào bất động sản không không đâu ạ à. người ta phải gì ạ cho bất động sản giảm xuống một cái mức độ nào đó thì bắt đầu gì ạ nó đỡ nóng lên chứ không phải bây giờ cứ hỗ trợ bất động sản cái điều này nó sẽ gì ạ nó không thể xảy ra được không như không thể xảy ra được chúng ta không mơ ước được không mong muốn được bởi vì bất động sản nó đang ở rất cao mà bây giờ chúng ta lại cứ bảo lên để kích thích để giữ nó để bắt đầu gì ạ? không nó chết lúc mà các ông đầu cơ lên rất cao thì bây giờ các ông phải hạ giá để cho nó đúng thị trường trước khi mà nhà nước có gì ạ à, chính sách hỗ trợ chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ đâu ạ cái quan trọng ở đây đó là vậy chính sách nhà nước như nào có lẽ chúng ta sẽ uh, có một video là năm 2023 đầu tư như nào thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là chúng ta thấy là ở đây kiểu gì cũng đầu tư công là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm bởi vì tăng trưởng kinh tế thì lúc này bơm vào bất động sản cũng được bớt bất động sản sẽ tạo ra tăng trưởng nhanh nhất nhưng tuy nhiên thì bơm lúc này là nó làm cho bong bóng lại càng to hơn nên chính vì vậy việc đầu tư công có thể là một trong những cái lĩnh vực mà sẽ được đầu tư rất mạnh mẽ năm 2023 và lúc này đầu tư công mà tăng trưởng mạnh mẽ thì ngân hàng nó sẽ đi ở đường lợi ngân hàng hưởng lợi nhưng không phải tất cả ngân hàng hưởng lợi những cổ phiếu như là VB VPBank chẳng hạn nó chia tách quá lớn chia năm ngoái chia một cách gì ạ tức là chia tức là mở tức là phát hành rất là lớn thì không thể nào tạo ra một cái gì ạ không thể là tạo ra một cái cái cái cái cái, cái ờ, lợi nhuận lớn được tăng trưởng lớn được nên về cơ bản chúng nó không kỳ vọng được các bạn hiểu rõ không ạ Dung lấy ví, ví dụ như các bạn đấy là năm 2021 này, này cổ phiếu Vietcombank nó lên đúng không ạ nó không lên được BIDB nó không lên được bởi năm 2020 những năm trước nó đã chia tách rồi nên nó không lên được nhưng quan trọng là chúng ta đợi á à, Dũng sẽ làm tiếp tục có những video về xu hướng về đầu tư nhiều nhà vô địch VSA để các bạn có thể học tập ở trên kênh YouTube cũng như là khi các bạn nào tham gia những chương trình thực ra là tất cả các bạn nếu các bạn muốn đi nhanh thì các bạn có thể tham gia những chương trình có phí còn các bạn đi chậm thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi kênh của Dũng trên uh, kênh YouTube uh, fanpage thì các bạn vẫn có gì ạ có thể tự học và tự đầu tư ok còn những các bạn nào muốn đi nhanh muốn dũng được tóm lược và đồng hành các bạn thì ờ, vào ngày 24 25 tới thì DVD có tổ chức thực ra cái tổ chức là offline tuy nhiên không phải là các bạn học offline là xong đâu ạ các bạn sẽ được Dũng hỗ trợ cho việc học online online qua Zoom đấy và thực chiến từ thực chiến là ứng dụng trên thị trường ứng dụng vào thị trường thị trường nó có gì thì ứng dụng vào đó nhưng Dũng cũng sẽ gì ạ không thể nào ừ. bịa ra là cổ phiếu này tốt kiểu cổ phiếu nào xấu được không thể nói cổ phiếu tốt được thị trường nó như nào thì Dũng cho các bạn ứng dụng như thế thị trường nó bảo xấu thì Dũng cho các bạn đứng ngoài thị trường bảo tốt thì Dũng sẽ cho các bạn là mẫu hình nào mô hình nào thời điểm nào tham gia cắt lót ra sao cơ cấu danh mục như sao thì đấy là gì ạ đó là gì ạ thì bây giờ câu hỏi là thì ờ, đào tạo thì nó phải có khóa học chứ bạn đào tạo khóa học các à, thời điểm tháng 7 năm 2020 2021 thời điểm đó thì ạ à, Dũng có hơn một nghìn người đăng ký mà Dũng còn không không không đủ để dạy nên các bạn thấy rằng là cái việc mà gì ạ à, nếu các bạn thấy là các bạn không học thì các bạn bị thua lỗ rất là nặng đúng không thua lỗ nặng mà các bạn cũng không thể tránh được kể cả cho các bạn cổ phiếu đúng không cho các bạn cổ phiếu để các bạn đầu tư thì các bạn cũng chưa chắc đã gì ạ à, có thể mua được chứ đừng nói là chúng ta không biết gì ạ à. đấy đấy thì câu chuyện đấy là gì ạ à? thì câu chuyện đấy là gì ạ à? tại sao những cái việc mà chúng ta làm mãi làm mãi mà nó không ra kết quả đúng không đầu tư mãi mà không ra kết quả tại vì có những nhà đầu tư người ta đầu tư 10 năm rồi mà vẫn gì ạ năm nào cũng thua lỗ thì rõ ràng chúng phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng bị thua lỗ cái điều thứ hai là các bạn nếu các bạn đi tìm uh, có rất nhiều các chuyên gia đúng không đào tạo trong đó có Dũng mà các bạn thấy là các bạn nghe các bạn thấy là nó không hợp thì các bạn có thể đi tìm kênh khác nhưng tuy nhiên là kênh này nó mang tính thực chiến các bạn mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào thì các bạn có thể quan sát còn Dũng không thể là đúng 100% được các bạn nhớ là không thể đúng 100 trận được nhưng tất cả những kịch bản tất cả những kịch bản chúng đều đưa ra hết thật rõ ràng cắt lót như nào thoát ra như nào đấy thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ ở cái chương trình này là chúng ta có kiến thức có kiến thức để chúng ta học các kịch bản đưa ra còn con bạn các bạn muốn đi sâu đi nhanh thì các bạn có thể tham gia chương trình còn những cái chương trình ở đây Dũng đã cố gắng trong thời gian tới là sẽ giúp cho các bạn từ những cái nền tảng kiến thức nền tảng thực từ thực sự là ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là sau mỗi một chu kỳ á, thị trường nó tức là cái cái tiền của chúng ta chảy ra nước ngoài rất là nhiều thế thì tất cả chúng ta nhà Việt giống như là chúng ta ở Việt Nam chúng ta giống như cua tức là cua từ cua Mỹ thì nó gì ạ nó có một cái tức là một hai ông đi câu cua thì ông cua Mỹ thì ông không không không ờ, đậy nắp cua cái cái giỏ cua vào còn ông cua Việt Nam thì ông phải đậy thì ông ờ, cô Mỹ hỏi tại sao ông phải đợi bảo cua Việt Nam là gì ạ khi mà mà à, cua Việt Nam thì không phải đợi bởi vì ông cua của Mỹ thì đợi rất là kín cua Việt Nam cũng đợi thì, thì ông Mỹ hỏi tại sao ông không đợi thì ông Mỹ ông Việt Nam bảo là nếu mà cua của tôi là gì ạ các uh, một con khác trèo lên thì con uh, sau nó sẽ tự kéo xuống ở Việt Nam chúng ta cũng tương đương như vậy nhưng nếu mà chúng ta không hỗ trợ để giúp đỡ chúng ta phát triển lên thì rõ ràng là toàn bộ cái ngoại tệ của chúng ta nội tệ tức là tiền của chúng ta sẽ gì ạ bị chảy sang nước ngoài hết tại vì nhà đầu tư nước ngoài người ta rất giỏi bản thân chúng ta biết rằng là gì ạ? tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trên thị trường nó đều cảnh báo cho nó trước rất là rõ trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài bán hết ra bán sạch ra thì nhà ở Việt Nam chúng ta lại toàn khuyến nghị mua vào thì đấy mới là cái mà chúng ta thấy là chúng ta phải nhìn thấy là đấy là một cái nỗi đau cho nhà đầu tư Việt Nam người đầu tư nước ngoài bán sạch tất cả các tổ chức bán sạch thì nhà đầu tư Việt Nam lại khuyến nghị mua vào bởi vì nó rẻ thì các bạn có thể thấy đấy là những cái bài học thì cái lần cuối uh, Dũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi kênh của DVD mong rằng sẽ được nhiều sự đóng góp của bạn tất cả đúng hay sai không quan trọng quan trọng là các bạn cứ đóng góp đóng góp để Dũng có thể uh, phát triển thêm uh, để Dũng làm tốt hơn cái việc uh, đưa chia sẻ kiến thức cho quý vị các bạn còn trong trường hợp các bạn nào quan tâm đến cái chương trình thì các bạn có thể đăng ký vào cái bên dưới một lần nữa xin thành cảm ơn chúc các bạn đầu tư thành công